cái đàn này heo con nhà mình các bạn được uh, con đây chín con với một con nó còi hơn nó trột hơn hôm nay mình nhìn thấy nó có những cái triệu chứng các bạn đi ngoài các bạn nhé ngoài phân trắng ngoài mấy con kia bây giờ mình sẽ phải chữa trị cho nó mà theo kinh nghiệm uh, dân gian của mình với lại uh, mình biết sao thì mình chia sẻ vậy mình sẽ chia sẻ những cái bài thuốc uh, dân gian như các bạn nhé chỉ dùng bằng lá cây thôi mình sẽ chữa khỏi cho cái đàn lợn à, con này nhà mình à, khỏi đi à, ỉa phân trắng đi ngoài phân trắng đi lỏng này các bạn nhé còn bây giờ mình <clears throat> đầu tiên mình sẽ phải dọn dẹp vệ sinh đi cho mình con lợn này để chỗ ờ, nó ở các bạn mình sẽ quét dọn cho nó sạch sẽ đi tiếp theo mình ờ, sẽ rắc vôi xung quanh ờ, cái nơi ở của nó để khử trùng nhé các bạn bạn là heo con này của mình nó được ờ, một tháng nữa các bạn thường thường ờ, tầm một tháng thì mình sẽ cho nó tập ăn đấy khi mà cho nó tập ăn thì cái ờ, thức ăn mới thì con nào cũng vậy thôi à, không biết nhà các bạn sao nhưng mà nhà mình thì thường thường là nó thay đổi cái chế độ ăn thức ăn mới là nó bị đi ngoài phân lỏng phân trắng đấy con kia đi phân phân lỏng rồi và bây giờ mình sẽ lấy cái lá cây các bạn phải sau vườn nhà mình để chữa trị cho cái đàn lợn con này đây là cái lá cây thảo dược à, không biết chỗ các bạn gọi là tên là gì nhưng mà mình uh, gọi là lá cây uh, mật gấu nhé các bạn nhé đây cái lá nó như này đây <coughs> cây nó như này đây đấy cái lá nó là nó hình uh, dài dài này này đấy nó có vị đắng các bạn nhưng mà lúc nấu lên thì nó rất là thơm mật gấu đấy bây giờ mình sẽ cắt cái lá này đó mình cắt những cái lá này đi lá non rồi mình về mình sẽ bào chế thành à, thuốc để cho lợn nó uống chữa bệnh à, đi ngoài phương pháp này thì à, mình cũng đã áp dụng trước kia rồi các bạn rất là hiệu quả ờ, nay mình làm video để chia sẻ cho các bạn ờ, các bạn không tốn tiền phải mua thuốc tây hoặc là không cần phải nhờ thú y can thiệp mà bệnh vẫn khỏi nha các bạn nhé Đấy. những cái ờ, cây này nó rất là dễ mọc các bạn mình trồng ở bờ ao bờ ruộng hoặc là sau vườn nhà mình thì nó cũng dễ sống thôi và dễ mọc và mình thấy ở địa phương mình thì cũng rất là nhiều nơi có cái lá cây này các bạn hãy tìm những cái lá như này để làm thuốc đây mình ờ, cắt một nắm lá rồi. trong về xong nước này đặt lên bếp ga mình ờ, đun lên rồi, bật ga, ga mình đun các bạn nhé Đấy, cho nước vào mình đun tiếp theo là đậy nắp lại và chờ nó sôi lên và mình ờ, sẽ uh, cất nước nó thành uh, thuốc để cho lợn uống cô giống như là thuốc bắc ấy các bạn Đấy, các bạn uh, cô cho nó cạn đi cạn đi một chút mà mình lấy cái nước cốt nó để mình sử dụng Đấy, bây giờ mình cô lại sau khi mình đun à, sôi và mình à, cô nước đấy các bạn bây giờ mình sẽ chắt ra là để cho con à, lợn mẹ nó uống chắt ra thì xong đấy, chắt lấy nước không thôi các bạn nhé còn cái bã thì mình để lại mình sẽ đun đun tiếp để cho nó uống vào những cái lần tiếp theo rồi mình sẽ đổ mang đây cho lượng uống sau khi mèo nó uống thuốc các bạn uống thuốc vào trong người nó thì nó sẽ ngấm thuốc à, những cái tác dụng của cái lá cây và những cái con lợn ờ, con này nó sẽ bũ à, ờ, sau một thời gian thì em sẽ khỏi thôi mình vừa cho nó uống thuốc xong và một ngày các bạn có thể cho heo mẹ uống thuốc 1 ờ, đến 3 lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. À, lặp lại khoảng 3 ngày thì heo nó sẽ mang lại à, à, kết quả tốt nha các bạn nhé mình vẫn à, cho nó ăn bình thường các bạn nhé và đang tập ăn thì mình vẫn cho nó ăn bình thường các bạn đừng thấy vậy là ngưng không không cho nó ăn thì rất là khó tách đàn mình vẫn cho nó ăn bình thường và mình dùng các cái biện pháp để can thiệp khi chúng à, vị bên ngoài phân trắng à, giống như là mình à, dùng à, lá cây để chữa trị cho chúng À, vừa hôm qua mình uh, cho cái đàn lợn con này cho mẹ nó uống cái thuốc bằng lá cây các bạn hôm nay thì nó nhanh nhẹ hiếu động hơn bao nhiêu rồi cũng đỡ rồi các bạn nhé có con thì cũng khỏi hẳn rồi Đấy, thuốc rất là hiệu quả Đấy, mình không cần phải dùng uh, uh, thuốc uh, tây hoặc là đi mua thuốc uh, mà mình chỉ cần uh, dùng bằng lá cây thôi hiện giờ thì ờ, giá lợn cũng đang rất là thấp các bạn và giá cám thì cao và chăn nuôi là vậy đôi lúc thì nó lên nó xuống Đấy, các bạn cũng ờ, nên ờ, kiên nhẫn và chịu khó mình nuôi lúc này lúc khác lúc nó lên lúc nó xuống lúc nó lên thì mình lại được giá mà lúc nó xuống thì mình cũng phải duy trì bởi vì nghề chăn nuôi như vậy còn là các bạn cũng phải quan sát xem lợn là có những cái triệu chứng biểu hiện khác thường hoặc là nó có những cái bệnh gì để mình à, can thiệp à, kịp thời để à, cứu chữa cho nó thường thường lợn thì nó không tránh khỏi được những bệnh này mình khác các bạn <clears throat> đặc biệt là cái bệnh đi ngoài phân trắng ở lợn con thì nhiên là các bạn biết được những cái bài, bài thuốc dân gian hoặc là những cái thuốc lá nam các bạn à, chữa trị cho cái đàn lợn con hoặc là lợn mẹ thì ờ, mình không ờ, tốn tiền phải đi mua thuốc các bạn cái thuốc ờ, quanh ta à, khắp ở khu vực vườn hoặc là những cái bờ cây bụi cỏ khu vực các bạn sinh sống có thể là à, chế biến tái chế thành thuốc để chữa cho lợn con các bạn nhìn thấy ở những cái con lợn này đấy nó khô hết rồi đấy chỗ chỗ <clears throat> đuôi nó ở phần hậu môn nó không còn uh, dính bết những cái phân lỏng nó có những cái biểu hiện uh, khỏi à, thuốc rất là hiệu quả nha các bạn nhé à, các bạn hãy tin mình và áp dụng theo cái phương pháp của mình đi mình để à, chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống mình mình biết sao thì mình à, chia sẻ vậy các bạn cũng có thể là có những cái biện pháp nào hay hơn hoặc là các bạn thấy chưa hợp lý hoặc là có những thắc mắc các bạn để lại bình luận ở video à, mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn thôi video này mình xin phép dừng lại các bạn nhé dạ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi Ờ, tất cả các video trên kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống của mình bây giờ mình ờ, xin phép dừng lại xin chào ok